Hôm nay kênh xin chia sẻ tiếp theo những dấu hiệu cho thấy bạn rơi vào vùng mất an toàn của công ty có thể bị loại bỏ bất cứ lúc nào. Mong các bạn có sự nghiệp thăng tiến bỏ qua bài viết này. Dấu hiệu 1. Ông chủ không hề dành sự quan tâm tới bạn giống như những gì mà ông ta dành cho những người khác. Dấu hiệu 2. Bạn bị thuyên chuyển vào vị trí bạn không mong muốn hoặc bạn thường được giao những công việc mà người khác không muốn làm. Dấu hiệu 3. Bạn được giao những công việc khó có thể hoàn thành với khoảng thời gian không thực tế. Dấu hiệu 4, ông chủ làm bạn ngạc nhiên khi giám sát gây gắt hiệu quả làm việc của bạn. Dấu hiệu 5, công ty đưa một ai đó tới giúp bạn thực hiện công việc và bạn phải tự đào tạo người đó theo đúng công việc và chức vụ mà bạn đang đảm đương. Dấu hiệu 6, công ty thuyên chuyển bạn từ phòng ban này sang phòng ban khác để bạn không bao giờ có thể hoàn tất được công việc gì cả. Tôi nghĩ bạn đã nắm bắt được vấn đề. Đó là cơn ác mộng tồi tệ nhất của nhân viên. Và vấn đề còn lại chỉ là thời gian để hợp pháp hóa việc sa thải trái luật, tránh vấn đề kiện tụng của người sa thải làm tốn thời gian của công ty. Hy vọng những gì kênh chia sẻ những dấu hiệu trên bạn không thấy mình rơi vào dấu hiệu nào, bạn vẫn còn giá trị với công ty. Còn ngược lại thì bạn chính thức trở thành người thất nghiệp chỉ còn thời gian ngắn nữa thôi. Xin cảm ơn.